Chào mọi người đã trở lại với kênh của Lộc. Hôm nay Lộc gửi đến mọi người video chi tiết chiếc xe Tiguan Luxury. Chiếc xe này có những đặc tính gì? Thứ nhất, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe đến từ Đức, 7 chỗ, giá dưới 2 tỷ. Có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Giá thành bảo dưỡng của chiếc xe này cũng khá là mềm mại Tiguan à, động cơ là 2.0 lít TSI Phun nhiên liệu trực tiếp cho ra công suất là 184 mã lực Và mô men xoắn cực lại là 320 Newton Với cái thiết kế 4 xi lanh gồm 8 kim phun 4 kim phun sẽ có nhiệm vụ phun ở trong đường nội đô Và có 4 kim phun sẽ phun ở đường trường với tốc độ cao với cái thiết kế này, Tiguan cho ra con số về tiết kiệm nhiên liệu khoảng tầm 6 lít 3 đến 7 lít 3 trên 100 km ở đường trường. Đặc trưng của chiếc Tiguan này về phía đầu xe ở phía trước chúng ta thấy đây là bộ đèn led theo xu hướng một thiết kế theo xu hướng của chiếc Tiguan này và ở trên có đèn daylight ban ngày hình chữ L quay xuống nè ở phía dưới là đèn xi nhan cho ra ánh sáng vàng và có rất nhiều những ờ, đèn led ở trong đây đèn chiếu sáng của chúng ta sẽ là màu màu sáng trắng và ánh sáng rất là dịu không làm chói mắt của những xe đi đối diện có một điều cũng khá là đặc biệt trong bộ đèn này là nó có hệ thống mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua ở phần này chúng ta sẽ thấy la răng cũng nối liền với đèn với cái bộ với cái cách thiết kế hiện đại này rồi, thời trang này rồi nhưng hệ thống đèn của chúng ta có thêm một cái tính năng là coming home và living home nghĩa là hệ thống đèn chiếu sáng khi mà rời đi và khi chúng ta um, muốn tìm chiếc xe của mình à, với cái um, tính năng đó nó có ý nghĩa gì à, nó sẽ giúp cho chủ nhân của chiếc xe nhận diện của chiếc xe của mình ở một rừng chiếc xe vào Đó. vào buổi tối hoặc là ở trong phòng xe. Khi mà cái uh, chúng ta sử dụng cái tính năng này á là như mình có nói là trong một rừng xe không biết xe mình nằm ở chỗ nào thì chúng ta tìm xe bằng cách đơn giản không ạ? Chỉ cần ấn vào cái nút mở khóa thì chúng ta sẽ biết được vị trí của chiếc xe chúng ta đang nằm trong một rừng chiếc xe khác và dễ dàng nhận diện chiếc xe thân yêu của chúng ta đó là Comic Home và Living Home đó là một cách à, thiết kế cũng à, đơn giản nhưng mà cũng à, khá là tiện nghi khá là thực dụng cho người sử dụng chiếc xe T1 này à, phần tiếp theo mà chúng ta đi về là chúng ta sẽ nhìn vào hướng ngang của chiếc xe hướng hướng ngang chiếc xe này đều hướng đến chúng ta là vẫn là những cái thiết kế dập nổi và những cái đường vuốt thẳng phía sau tạo nên các thiết kế ờ, về khí động học cho chiếc xe phần kế đó mà mình muốn nói đến đó chính là hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian như ban đầu mình có nói với mọi người đó chính là uh, chữ ký hiệu Formotion giống như ở trên hãng xe Audi thì nó có là Quattro hay là trên hãng xe Mercedes thì nó là Formatic đối với dòng Volkswagen thì à, ký hiệu của nó là Formotion với cách thiết kế ở đây chúng ta sẽ thấy ừ, hình à, vây cá tạo nên cái nét đặc trưng cho chiếc xe một điểm nhấn giới thiệu đến mọi người đó là ừ, bộ mâm xe 19 in cộng với cách thiết kế của hốc hút gió nằm cao ở trên đây và mình sẽ mở cái cabo lên để mọi người cùng nhìn cái hốc hút gió nằm cao hốc hút gió nằm cao ở trên đây và thiết kế mâm 19 in có tác dụng gì, có ý nghĩa gì với cách thiết kế này giúp cho chiếc xe T1 của chúng ta có khả năng lội nước khá tốt có khả năng off-road và khi nói về phần mâm xe thì chúng ta cũng không thể nào quên nói về vỏ xe này. À, vỏ xe um, của T1 ở Việt Nam thì có hai loại vỏ mà mình thường hay gặp đó là vỏ Hankook và vỏ Philly. Trên vỏ Hankook này hay là vỏ Philly đi chăng nữa thì những cái tiêu chuẩn ở trên ờ, vỏ này đều theo tiêu chuẩn châu Âu và ở đây nó có ghi cái chữ DOT có nghĩa là theo cái tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Mỹ những cái chữ số chữ số trên đây như là Jackson hay là temperature của um, vỏ xe này đều đạt ở mức A và ở cái um, cái điều đó nó nói lên rằng vỏ xe của Tiguan có khả năng chịu nhiệt tốt, có khả năng chống mòn khá là cao, ờ, đều đạt ở tiêu chuẩn mức A. Ở trên ờ, vỏ xe Hankook thì sẽ có chữ si hoặc si hoặc còn ở trên vỏ Philly thì có chữ si inside. Điều này muốn nói rằng trong um, lớp vỏ xe này có một lớp keo tự vá. Vâng, trước khi bước vào trong chiếc xe này thì điều đầu tiên mà muốn Ờ, gửi đến mọi người đó là cái khung gầm của chiếc xe này khi mà mình mở cửa ra và đóng cửa lại với cái cảm giác cứng chắc như thế này à, chứng minh cho mình một điều là đây là cách thiết kế khung gầm liền khối theo công nghệ laser của Đức và trên mỗi cánh cửa này thì đều có những thanh thép chịu lực hình chéo như thế này để tạo sự an tâm cho người ngồi bên trong và sự chắc chắn đầm chắc cho chiếc xe T1 này Quan trọng nhất của chiếc xe đó chính là cảm giác lái. Và cảm giác lái đó bắt đầu từ chiếc vô lăng này. Chiếc vô lăng của Tiguan ba chấu bọc da đa chức năng, trợ lực điện với những phím bấm đa phương tiện trên đây. Với cách chỉnh ờ, vô lăng lên, xuống, kéo ra, đẩy vô. Rồi, trên vô lăng này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều nút bấm. Những nút bấm về điều khiển xe như Cruise Control, Limit Control và những nút bấm đa phương tiện về um, kết nối Bluetooth hay về uh, những cái phần liên quan đến tiện nghi trên chiếc xe hay chúng ta có thể xem được những thông tin của chiếc xe trên đây về mức tiêu hao nhiên liệu hay là lượng xăng còn lại bao nhiêu những uh, thông tin của chiếc xe của chúng ta nhưng vẫn quan trọng nhất đó chính là cảm giác lái của chiếc Tiguan này. Với tốc độ thấp, vô lăng sẽ cho ra một cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nhưng ở tốc độ cao, vô lăng Tiguan sẽ đầm và chắc lại. Có cái lẫy trừ này, lẫy cộng này. Đây là thiết kế thể thao cho việc sang số thể thao hơn ở trên dòng xe SUV T1 đa dụng sẽ được cá nhân hóa trên chiếc xe T1 này. Bên cạnh à, với 4 chế độ lái này, mình sẽ đi qua phần hộp số luôn. Đây là hộp số DSG 7 cấp. Ở đây nó có chế độ lái chữ D và chữ S này, rồi dấu cộng và dấu trừ, nghĩa là lái driver và chế độ lái Sport thể thao hay là bán tự động chúng ta kéo vào đây để có chế độ bán tự động ok ở bên cạnh là nút à, ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ đây là hỗ trợ đổ xe tự động và phía dưới nó có nút bắt xích là à, không cần nhất thiết chúng ta phải vô số lùi chỉ cần nhấn vào nút này thì cái camera cho chúng ta quan sát phía sau nhất là những cái trường hợp khi mình ngừng đèn đỏ mình có thể sử dụng cái tính năng này để mình quan sát được những chiếc xe phía sau mình hoặc là có vật cản nào ở phía sau mình trước khi mình vô số lùi là nút khởi động nè khởi động cái máy xe của chúng ta lên rồi nút à, tắt xe cũng là ở đây luôn phía dưới đây là phanh tay điện tử và đây là auto hold chống trôi xe hỗ trợ khởi hành ngang dốc ở đây có một cái đặc điểm rất là hay là cái nút ừ, phanh tay điện tử này á nó sẽ tự động được kích hoạt thắng tay trong trường hợp người lái quên hoặc là bất cẩn bước xuống xe một cách vội vàng mà chưa di chuyển cần số về Bắc Kinh và mọi người hãy xem ví dụ ở trên này để hiểu rõ về cái tính năng an toàn này à, phần trên này là gương chiếu hậu chống chói bên trong tràn viền rất là đẹp và quan sát phía sau rất là tốt hay là cái góc chữ A này của chúng ta nhỏ gọn và làm cho người ờ, lái có cảm giác quan sát chiếc xe được toàn cảnh cái chiếc xe này mang lại cái cảm giác ờ, quan sát tốt cho người lái vâng thí dụ như trong trường hợp này chúng ta sẽ rửa cái camera phía sau mà mình bật cái bắt um, cái bắt cực xích lên nè rồi chúng ta ở mình nhìn thấy là cái cần mà để gạt mưa chúng ta hay sử dụng đây thì chúng ta đẩy nó về phía trước và giữ nó thì mọi người nhìn vào camera của tôi đây nhìn vào camera này nó đang rửa rửa camera sau nè thấy không ạ đó rồi mình sẽ rửa camera sau như thế dành cho những trẻ nhỏ gia đình có những trẻ nhỏ khi sử dụng chiếc xe này và chắc chắn là điều đó đó chính là tính năng chống kẹt của kính T1 chúng ta hãy cùng thử trên tay của mình đây trên đây là trên trên tay của mình mình thử đây vâng chống kẹt rất là tốt mình thử lại này không có đau gì cả đó là một cái tính năng rất là an tâm và hướng đến sức khỏe ở đây ờ, chiếc T1 được trang bị một cái tính năng như thế này mọi người cùng xem đó là e-care nó mình vừa kích hoạt lên thì bắt đầu nó đang hoạt động này e-care Limetronic is active Vertex có nghĩa là nó đang nó đang hoạt động đó mọi người thấy đây chúng ta thấy rằng nó đang làm cho sạch cái không khí bên trong và đúng thực sự nếu mình cảm nhận mình thấy rằng ở trong chiếc xe của mình đang có vẻ rất là dễ chịu hơn bởi cái nguồn không khí sạch à, ban đêm là lúc mà chúng ta cũng là thời điểm chúng ta sẽ sử dụng xe cũng khá là nhiều cái chiếc xe nó có mang lại những cái cảm giác thích thú hay là những cái cảm giác um, relax cho chúng ta hay không thì hãy nhìn vào nội thất chiếc xe này những nút bấm hiện lên màu trắng rất là dịu cặp mắt của chúng ta cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu mọi người thấy không ạ tất cả những nút bấm ở trên đây hiện lên màu trắng để cho người lái chiếc xe này có thể điều khiển chiếc xe này một cách dễ dàng nhất đó tất cả và nó rất là dịu những cái nào mà mà thuộc về cái tính năng cần an toàn á, thì nó sẽ hiện lên màu đỏ cảnh báo cho chúng ta hoặc là mình chưa có đeo seat belt thì nó hiện lên màu đỏ và rồi đó như rồi trong đây nó sẽ có một cái cũng khá hay cho những người thích về màu sắc mình đang để cái này màu đỏ đây mình có thể chuyển qua nó màu tím nè đó. ở trong này ở trên màn hình đằng trước cái vô lăng này màu tím rồi bên đây cũng vậy nó hai cái màn hình này nó sẽ đi với nhau đó mình chỉnh màu xanh nè đó cho tất cả những người thích hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian khung gầm liền khối của chiếc xe Tiguan này đồng thời với những tính năng an toàn như trợ phanh khẩn cấp chống bó cứng phanh tái tạo lực phanh hoặc những tính năng an toàn khác như 6 túi khí trong xe, Insofix trẻ em hay à, chống trượt khi tăng tốc, cân bằng điện tử, rồi auto hold chống trôi xe, hỗ trợ người lái khi à, khởi hành ngang dốc. Với những tính năng đó, Volkswagen muốn đưa đến cho toàn toàn thể quý khách hàng một chiếc xe SUV đa dụng cho người lái với cảm giác lái tốt nhất, cảm nhận về chiếc xe tốt nhất và cho những hành khách ngồi bên trong xe có một cảm giác an tâm khi ngồi trên chiếc T1 Onspace này. Và đó cũng là điều mà Thanh Lộc muốn gửi đến toàn thể khách hàng Cảm ơn quý vị đã xem video của Lộc. Hãy đăng ký kênh để cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất và ủng hộ kênh Thanh Lộc.